Xin chào tất cả các bạn Xin chào tất cả mọi người à, Chào mừng uh, tất cả các bạn đã quay trở lại kênh uh, Sa Trường Giang của mình Hôm nay thì uh, Giang lên uh, bản uh, thôn uh, Tà Lành ngày hôm nay Thì là cái thôn này thì uh, đợt trước là Giang cũng đã lên giúp đỡ uh, vợ chồng em Vảng Mỉ để làm căn nhà ấy Thì uh, đây uh, phía đằng sau này Thì uh, cho mọi người xem Em quay quay sang bên này cho mọi người xem đây là căn nhà ngày trước mà Giang đã làm cho vợ chồng Vàng Mỹ ấy Thì căn nhà này Giang làm là cũng bị âm hết 14 triệu Thì hôm nay thì Giang lên đây để muốn là cho các cháu có một chút niềm vui là à, Giang nhận được tiền Youtube Thì hôm qua thì à, mình nhận được là 4 triệu 200 đô Thì hôm nay Giang muốn lên là cho các cháu một cái niềm vui nhỏ nhỏ là Giang sẽ vào quán mua cho các cháu bánh kẹo Tự các cháu à, chọn Hôm nay thì à, xin mời tất cả các bạn là cùng uh, theo chân Giang cũng như là các cháu vào trong này à, đi bây giờ là vào trong này quán ở ngay đây thôi mọi người ạ dạ, vâng quán dạ. này thì là quán của bác thì Giang sẽ mua ủng hộ luôn của người đồng bào ấy thì họ mua kẹo bánh là gì mà đây cháu này là bị liệt đây đây cho mọi người xem quay quay cho mọi người xem rồi ờ, đi vào đây vào đây mua kẹo à, vào đây các con vào hết cả cháu này vào hết vào đây vào vào vào, vào đi vào đi à, nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh mấy đứa vào đây à, vào đây vào đây đi vào đây, vào đây. À, vào đây trong có kẹo gì thì mình sẽ ờ, mua cho các cháu ấy Các cháu vui ờ, Đấy thôi à, Vào đây, vào đây, vào đây, các con vào đây à, Vào đây, về hết, về hết, về hết Đấy, vào bác, bác trai mở quán Nhanh, nhanh, nhanh à, Đi vào đây, là bác ấy nhá Bác ấy kẹo con nhá Vào đi vào đây à. sớm sớm sớm sớm sớm thì tám mươi gói à ồ oh, vào đây vào đây rồi mang ra đây nhé tám mươi gói trước nhá rồi ra ngoài này trước ờ, chú sẽ phát nào, ra ngoài nào vâng tám mươi gói về đây ra ngoài ra ngoài oh ra ngoài nhá đây à, oh. đây đây, đây quá nhiều này nhiều đồ quá đây này nó xếp hàng cái đây rồi xếp hàng đây nhá xếp hàng nói cảm ơn nhá mọi người hai gói trước nhá à, hai gói mọi người hai gói là một xếp xếp quanh quanh vòng vòng lên để uh, người thấy rồi xếp xong rồi đấy nhận là đấy là đứng sang bên này nhá rồi mọi người nhận được rồi đây ok

Ờ đây. Ai chưa được đây. Bây giờ xây đấy trước đi. Ai được. Xây xây xây mà ốp ốp sao hả? Xong bên đấy. Ờ xong bên đấy xong bên đấy. Ô này còn nữa. <laughs> Bố này quay quay mình xem. Đây, ờ, cháu này cháu nhỏ đấy mọi người nhá. Đây. Ở ờ, sang bên kia. Ở ờ, sang bên kia. Được rồi, sang bên kia nhá. Ai được sang bên kia nhá. Ừ. Cháu bị liệt đây. Ở sang bên kia. Con sang bên kia đứng. trời sang bên kia đứng nhá đúng không sang bên kia đứng ai được sang bên kia đứng để những người khác chưa được ấy sang kia đứng Wow, đây bắt cho hết nhá. Rồi sang bên kia đứng ờ, nha các con. Ai cũng sẽ được. Ai cũng sẽ được. Sang kia. Đây đây đây. Ai cũng được mà. Sang kia sang kia. Ai mà không vào đây là không được đâu nhá. Đó. Cái gì? Ủa này à? Rồi Ờ sang bên kia sao bên kia nhá Ai được rồi thôi nhá không không Bây giờ có mở bát thằng chưa bây giờ Chơi bó này Khởi bát bó rồi ờ, Có con sang bên kia sao bên kia Sang bên kia đứng Thế nói tiếng kinh như nói nào Cảm ơn nói nào Cháu cảm ơn chú nói nào không cảm ơn là chú không cho đâu đó nào ở ờ, đây ngon này có dạ, ai mà nói tiếng kinh tốt thì sẽ có thưởng hơn nữa sao ô cảm ơn chú nên nói nói tiếng kinh nào ô cảm ơn chú rất là giỏi đấy mọi người nhá đấy ô đấy rất là ngoan cháu rồi nhận đến tiếng kinh rồi nói nào nói nói tiếng kinh rồi sát mở bắp hà không nói được tiếng hâm mông à ôi chậu à rồi biết rồi wow nói nào nói nào ôi cháu ạ ôi chậu ô ôi chậu có các con sang bên kia cháu sang bên kia đó nó tao làm béo bánh gì không hả con à, lấy bánh à ừ, cháu cảm ơn đủ nhá Bê Bê Có hai cọp Thiếu tí vào đấy nhỉ Thiếu có đủ không? Các con hơi là thiếu đây ờ. các con đứng đứng đứng nhanh cháu đứng nhanh để để à, cho người ấy Ô đừng đứng yên, đứng yên Chị cả về bảo các em đứng nhau bên kia xếp hàng mà nó là suối đấy. Làm đúng mọi cho thằng nó à. Không mà che hết máy quay. Để không nhìn đấy. nó bảo bảo đi xuống đi Còn ai không nhỉ? con cháu nào không? Tầm năm. Còn ai chưa được? Con ai chưa được không? Không một đứa nữa đi sang bên kia rồi Con cháu nào chưa được không? Đó Giờ còn thừa đây không biết ai được hết được, được hết chưa? Các con được hết chưa? Dạ được hết rồi Đó được quay lại, quay lại Vậy cho thằng nó nắp vậy Nhanh nhanh Khổ ghê à? Vẫn còn ba gói nữa Chú vẫn còn ba gói nữa mà Lấy à? đấy ai đừng nhiều kèo nhá những người hai gói rồi nhá con người hai gói đúng không để cho những người mà chưa được ấy dành cho những ờ, người chưa được thì mình uh, mua là chú bác này là 80 gói ấy. thì là còn ba gói này nữa thì ờ, cháu nào chưa ấy thì mình sẽ phát cho các cháu nhỏ thì Giang cũng chia sẻ mọi người là cái tiền YouTube của Giang chỉ được 200 đô 4 triệu thôi Giang mới nhận mà Giang muốn là tạo niềm vui cho các cháu nhỏ trên vùng cao ấy thế còn ai còn cháu nào chưa được cháu nào trên nào trên nào đã đủ hết rồi sao nhỉ vậy đọc cái là cho nó tăng người đi rồi mọi người tập trung vào đây đi một người tập trung đây đi cháu à, phát cho mỗi chia nhau cái này là các cháu vào đây tập trung nốt đây đi về đây tập trung đi cháu về tập trung chị đưa cả đây nhanh nhanh vào đây tập chào mọi người nhá chào mọi người ở trên cái video này nhá chào mọi người xin à, chào tất cả các bạn hẹn tất cả các bạn ở video sau. Wow, hàng vào. Vào hàng này. Đây làm đẹp. Ờ, ờ, đúng rồi chứ. Chồng người đó. Vào đây, vào đây. Ôi, cháu nó chưa được kiểu. Nói đây, đây, nhanh, nhanh, nhanh, vào đây. Nhanh. Mau, mau. Mở từ lâu. Mấy mau. Mau ơi. Nhanh, nhanh về đây. Đây. Cháu này này. Cháu kia đó. Dạ. Đâu, nó nằm không? Cháu này. Thôi bây giờ nha các con đây chào nha, chào khán giả nha Xin chào tất cả mọi người nha, nói một câu đồng thanh nhá Nào nào, xin chào mọi người nào Con nói nhá Nào nói nói nào nhỉ Xin chào tất cả các bạn nào Xin chào tất cả Nói to lên nào Xin chào tất cả các bạn Nói to lên, nói to lên mai chú mua kẹo không nói to chú không mua đâu à. xin chào tất cả các bạn xin chào tất cả các bạn ok à, cảm ơn tất cả các bạn à, đã xem video của giang ngày hôm nay xin à, chúc tất cả các bạn có một ngày mới thật vui vẻ hạnh phúc ấm à, uh, bên gia tình người thân nếu uh, các bạn thấy video của giang hay và ý nghĩa thì hãy cho giang một cái like một cái chia sẻ đăng ký ủng hộ kênh à, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video sau nhé